Nào, nội dung bài tập số 1 sẽ ra sao? Mời các con cùng quan sát. Bài tập số 1 cho 4 chữ số 0, 3, 8, 9. A. Viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho. B. Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho. C tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho. Bây giờ các con cùng nghe lại bài tập số 1, yêu cầu thứ nhất. Cho 4 chữ số 0, 3, 8, 9. Hãy viết viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho. B. Tìm số lớn nhất Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho. C. Tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 số 4 chữ số đã cho. Như vậy đề bài cho chúng mình 4 chữ số. Chữ số 0, chữ số 3, chữ số 8 và chữ số 9. Chúng mình sẽ cùng đi tìm phần A đó là viết được bao nhiêu số cộng 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho. Thông thường thì các con là lập sơ đồ nhánh cây. Bây giờ các con sẽ cùng với cô lập sơ đồ nhánh cây để quan sát và xem là có bao nhiêu số. Sau khi chúng ta lập xong rồi thì cô sẽ hướng dẫn các con một cách làm nhanh hơn mà ta không phải lập sơ đồ nhánh cây. Vậy bây giờ chúng mình tìm sơ đồ nhánh cây để có sự so sánh giữa hai cách làm nhé.